À khoan chờ tí để tao để tao kiểm tra tỷ lệ thắng con này của tao là Boom. Vào tao chỉ nhớ Ngon một lần duy nhất tao chơi Lee Sin hồi có Không, mày chơi rất nhiều. Mày à. chơi rất nhiều, nhìn đi. Đi dạ. chơi rất nhiều. Ừ, chơi rất nhiều. Lần gần nhất là 15 tuần trước. Vai nồi. Ok, vậy thì uh, vào phong tập đi. Tuần xả cái cái gì được. Ok vậy ta sẽ chọn random nha Boom boom Xong ui không Cái đầu tiên là rơ phá lát Rơ rơi phá lát đấy Rơ phá lát đấy Lại chúa đó là cái rơ phá lát chậm nhất tao từng làm Ví dụ như là có hai thằng ở đây đúng không Không ờ. ờ. Đấy Wow Wow, Rơ rơi phá lát Không phải phá lát với rơ Rơ rơi phá lát đấy Đấy Oh Oh đấy thấy chưa rơi rơi phải oh. oh shit oh shit dư bí thực hiện combo q 1 q 2 rơi flat ví dụ như ta đang bên trường, Hả? <laughs> ok q một q 2 rơi flat fuck oh. Ờ. flat hai lần rơi flat fuck đấy là e ôi không <laughs> à, đi vô livestream táo tao sẽ in mẫu Thôi thôi, cảnh báo kéo máy Bất Cái camera bị biến á Rồi sau mình dịch cho dây có một Đó Một thứ hai rồi flat Remember it Một thứ hai Ok, ok, ok Ví dụ ta đang ở giữa team như này Deep như vậy Deep vậy, deep vậy mày Ô oh. ba lần, ok, ta ờ. làm được rồi, ta làm được rồi, ta làm được rồi, ta làm ba lần được rồi Ok Trận này ta sẽ không bao giờ cắm mắt để lấy tầm nhìn mà ta chỉ chỉ lấy mắt để với kép. Vào ờ, trong đấy. Ê, ê cẩn thận về trong một chúng nó trong này đường mình nhá. Anh cũng cái đấy đều có đấy. ok, tao lên tọt đấy. Boom. Oh, oh shit. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. <laughs> oh shit, đây là đây là đây là thằng nó mọi người ơi. Mọi người ơi. Đâu rồi? mát yes ok oh god oh god Lạc. oh god bị chết rồi đó fuck tao tới tao rồi Giết mèo đi Boom Rồi, nhảy đi Ồ Đây cổ vũ khí Có lệ Di mèo bơ chị ạ Di mèo bơ Rơ flat Di mèo bơ Yo yo Dramir Dramir Dramir Bạn tao sẽ giết thằng này You bitch Thằng này sao, thằng này sao Oh fuck, ok Thằng sẽ có làm con Thằng này thì sao 4 với Thằng này thì sao Ồ, tao chậm quá Mày đang phá mất cái khăn nhưng phải thay đạn Oh fuck, đêm thằng À. Ờ. Boom. Ok ạ. Tán thường. Ui, cái này lần đầu. Và. Đây có à, tâm mình không mình. <laughs> Nhắn lên. Fuck, fuck, no. Oh, oh, oh, oh. Boom, boom, boom. Oh, fuck. Ôi, oh, thằng này làm gì đó đấy? Thằng làm gì đó đấy? Tán thường. Ô, 850 tiền, ôi. Oh, rồi xong something new. Ừ, đừng chưa chạy trong chuyện né nha mọi người. Oh, follow. Ờ, vậy. Vậy mình đang quy hụt. Oh. Đã nó đã chỉ, đã nó đã chỉ. Ui, quy nó, quy nó. Easy. Ờ chết, ví dụ này, ví dụ này, đứa nào làm Bitcoin? Rơ. We, we hai rơ flat. Ờ. Fuck. Ok. Được thử đầu tiên không hoàn thành đấy à, thằng mày mới nó một tháng này à. đấy đánh anh đi trường hợp thì chịu dạ. tao chịu tao đá đá đá boom boom boom boom boom boom ê boom boom boom vào boom boom phạt bộ máu dạ. phạt phạt lộn John lẹ à ăn đánh thưởng ạ boom boom, bịt đây đây đây tao ăn tiền ăn tiền về cho team này Đâu? không có giảm mà. Xem ta mà kia. Ba phi tê. Wow. 300 nơi bạc thì cho năm người. Vào đi chị. Chị ơi vào xong xuống ra ngoài đi chị ơi. Đá ra ngoài không vào đi. Đá ra ngoài, đá. Bùm bùm bùm. đi, quy. Rồi em tôi bỏ. Ôi, bắt được rồi. Đâu bắt được rồi, đâu bắt được rồi. Let's go, let's go, let's go. <laughs> Chia chạy đi, chia đi. Chia đi, chia đi. Chia đi. Đi qua play, lượt thử thứ hai. Thua bạn đấy. Hell yeah man, let's fucking go. Em skin mà anh. Suốt. Trời ơi. Trời, Lee Sin là con duy nhất không bị cấm. Ông trời thương sao. Elisim chơi sốc điện đúng không mọi người? chính phục quá. Ờ, cái thạch bí ẩn, cái ừ. thạch bí ẩn không ngồi nhặt lấy giày hoặc là lấy bí ẩn hả? Ok, thiên thạch bí ẩn. Đừng chia được tin là thằng thí. Ok, rồi, nice. Let's fucking go, dude. Ồ. Ôi. Thiên thạch bí ẩn. Nhưng hôm sau em lên đam mà nó vẫn thiên thạch bí ẩn đã đam mà. Yeah, <laughs> man. Thiên thạch bay vào nó, thiên thạch bay vào nó. You bitch. Thiên thạch bay vào kia. Oh, let's go. Ok. Ok, thì cái em nhá. Cho nó tốc biến rồi Giết nó đi để anh còn lấy cái linh hồn Boom Oh, oh fuck à? Fuck Ui mẹ trượt kìa Ôi ơi Roll đi nữa oh. vậy Đấy, oh, xong phút hai thằng rồi Easy Không easy ờ, Đừng nó về rồi, đừng nó về rồi Ở ờ, sống Oh Có chín hỗ trợ Nè, đẩy, đẩy nó ra Không được What's up Mới tao săn rồi mọi người Oh Ồ. Ồ, được ho ba rồi. Ồ, ho ba. hay lắm. Cho tao hết đi, cho tao hết đi, cho tao hết, cho tao. Đừng cho nó, đừng cho nó. XD. Đã thử hơi thành công. Oh god, có con model. Na đi mày tin nó. Đại rồi. Ơ sao team mình Rumble cái này bro của rambo là tôi nghỉ chơi em ấy. Ôi team mình. Holy shit. Ok. Gì vậy? Bác tao bị sáng rồi. Ô. Wow có thu tợ nào à, thằng thì ờ, sẽ mất đi nửa cây máu ở pha này ok đánh thương nó vào đấy ờ, nó đánh thương đời hai tái không nghe nhạc không bắn đấy boom ồ oh, đá đét được. kìa bán hết đồ ờ, lên đồ chí mạng kìa mười nghìn vàng có không hoàn tác được à what the fuck lần thử thứ tư không thành công đây là lần đúng, thứ năm rồi, chắc chắn phải là lần này đúng mọi người? Đúng đúng đúng đúng. À đi, in chẹt, in chẹt, in chẹt, đá ra không? Đá không? Tương no. Đá không có tương. Oh shit, đây là cơ hội để in chẹt. No. Oh fuck wow. đấy. Mày insect cho ai? Go. Tao không quan tâm tao có chết hay không và đó insect rồi. Nếu như mà đúng thì video sẽ kết thúc ngay tại đây. Không sao, tao insect là thành công rồi.